Xin chào các bạn đã đến với kênh Xí Mến Chào Hôm nay mình làm về chủ đề rửa xe Mình mở một cái tiệm rửa xe nhỏ nhỏ để mình kiếm tiền à, đơn giản đó các bạn Chứ không phải không phải là nói là kiếm tiền à, nhiều được Kiếm tiền cũng khoảng chừng 20k một chiếc thôi 20k mỗi chiếc Thì không nói dài dòng nữa Thì xin mời các bạn vào video để xem cách mình rửa xe là thế nào các bạn các bạn chùm cuối xuất hiện không tốn một sức luôn chỉ cần xịt thôi là nó đóng trôi hết mẹ nè hiệu ứng lá sen tuyệt vời luôn <laughs> ngon trong đây bạn thấy không tiền thui đã thiệt đây quá tuyệt vời luôn còn hơn sự mong đợi heo dầu không dính miếng nước động lại luôn nè cột sau nè phủ luôn tới đây đó là đó là đó rồi đó là tao ừ, sướng ha đấy đó đã quá ồ nhiều người chê miên miên mình thì mình thích xí quải <clears throat> ai tuyệt vời luôn hơn cả sự tuyệt vời luôn các bạn rồi kính chúc các bạn một ngày vui vẻ